Chào các bạn! Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo ghi lê cổ tim như thế này ha. Phần cổ thì mình sẽ tạo cổ tim nè. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len miêu cốt tông cuộn 125g, sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm và ở đây mình có sử dụng hai mẫu kim móc kim móc đầu tiên là kim 3.5 mm những bạn nào không có mẫu kim này thì có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len thì đầu kim của mình nó sẽ to hơn sợi len 1 phần 2 là được ha để mình móc phần bo áo cũng như là tay áo và cổ áo cho được chắc chắn hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm một đầu kim 4.0 mm thì đầu kim này mình sử dụng để móc phần thân áo đầu kim sẽ to hơn sợi len gấp đôi nè cho phần thân áo của mình nó được mềm mại hơn hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cho mình đầu kim 4.0mm này cũng được ha mình không cần phải sử dụng kim 3.5mm thì lát mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng ngoài ra thì còn có kéo cắt len kim khâu len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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thì mình sẽ thay màu cho các bạn dễ thấy mũi móc hơn ha khi đã được 11 mũi móc xích ta đo vào cái phần cổ tay nè nó đã che được phần mắt cá tay rồi thì tiếp tục lên một mũi móc xích đâm kim vào chân thứ 11 móc một mũi móc đơn tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối hè cứ mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha sau khi đã móc được 11 mũi móc đơn và 11 chân móc xích ta sẽ có được một cái độ rộng như thế này từ đây móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ hai móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn khi có được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì để ý cho mình từ chân thứ hai cho đến chân móc thứ 10 mỗi chân móc mình sẽ có hai cái đường móc như thế này thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân ở bên ngoài nè là chân này ha đây mình sẽ đâm kim vào các cái chân này và móc một mũi móc đơn vào mỗi chân nè thì chân kế bên cũng là chân này ha móc vào chân bên ngoài một mũi móc đơn tiếp tục chân kế tiếp cũng vậy và móc tương tự cho mình đến chân thứ 10 nha mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào cái đường móc ở bên ngoài sau khi đã móc được đến chân móc thứ 10 thì ở cái chân móc cuối cùng là chân thứ 11 nè các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc chứ mình không móc vào cái đường móc bên ngoài nữa ha mình sẽ móc luôn vào chân móc móc vào đây một mũi móc đơn ta hoàn tất được hàng móc thứ hai từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ ba thì mình sẽ làm tương tự giống như hàng thứ hai tức là chân đầu tiên ta sẽ móc luôn vào chân móc móc vào một mũi móc đơn nè từ chân thứ hai cho đến chân móc thứ 10 mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn và ta sẽ móc vào cái đường móc ở bên ngoài ha mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn móc tương tự như vậy cho mình cho đến chân móc thứ 10 chân 11 mình sẽ móc luôn vào chân móc nè đây là chân 11 ha móc luôn vào chân móc cái chân nằm chính giữa thì móc vào cái đường bên ngoài móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái chiều dài của phần bo áo này nó vừa ôm sát với phần thân hông theo size mà các bạn à, chuẩn bị móc là được ha thì kích thước này mình có để ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo kích thước và làm theo kích thước là chính xác nhất ha sau khi đã móc được thêm nhiều hàng móc thì phần bo áo của mình nó sẽ có họa tiết như thế này khi ta gặp đôi hai đầu của cái đoạn bo này lại thì ta sẽ được cái kích thước như thế này nó sẽ có được cái độ rộng để ôm vào cái phần thân hông ha thì bây giờ mình sẽ nối hai đầu lại mình sẽ thay màu để các bạn dễ thấy mũi móc hơn ha móc lên một xích sau đó chập hai đầu của cái đoạn bo áo lại đưa cái đầu này lên trên nè sau đó mình sẽ nẹp tương ứng ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái đầu còn lại đồng thời đâm kim vào chân đầu tiên của cái phần mà mình vừa móc á móc vào đây một mũi dời tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của đầu bên trên và chân kế tiếp là cái chân song song với cái đầu này ha hai chân móc song song như thế này và móc vào một mũi dời tương tự chân thứ ba cũng vậy đâm kim vào hai chân song song với nhau móc vào một mũi dời và nẹp tương tự lại cho mình cho đến cuối hàng thì mình sẽ được một cái đầu nẹp như thế này ha ta cứ đâm kim vào hai chân song song với nhau và móc vào một mũi dời thì mình đã nối được phần lai áo như thế này để ý cho mình nè ở mỗi hàng móc mình sẽ có cái chân móc phía ngoài cùng mà mình móc luôn vào chân móc á đây là những cái chân móc này nè thì các bạn sẽ móc liền cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn ha móc tương tự cho mình cho đến cuối thì chân đầu tiên nè sẽ là cái chân móc bên cạnh này ha là cái chân mà mình móc luôn vào chân móc á móc vào một mũi móc đơn nè tiếp tục chân bên cạnh một mũi móc đơn chân kế tiếp một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng nha mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì tương tự cho cái phần thân hông màu xanh cũng vậy nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã móc được các mũi móc đơn cho đến cuối hàng thì mình sẽ được một phần bo áo như thế này kết thúc hàng móc mũi đơn này đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc một mũi dời để kết thúc vòng móc lên một xích lúc này các bạn sẽ tiến hành thay cho mình đầu kim 4.0 mm để mình móc thì kim 3.5 mm này nè nó nhỏ hơn 4.0 thì nó sẽ giúp cho cái phần lai áo của mình khi mình sử dụng lâu dài nó sẽ không có bị giãn quá nhiều ha bây giờ móc phần thân áo bên trên thì các bạn sẽ sử dụng cho mình kim 4.0 mm các bạn có thể sử dụng kim 4.0 mm để móc cho phần bo áo nhưng mà lưu ý móc trực tay lại cho phần bo áo của mình nó được ờ, chắc chắn hơn và sử dụng được lâu dài hơn nó không bị giãn ha hàng móc đầu tiên của phần thân áo khi lên được một xích rồi thì móc vào chân mà mình vừa móc mũi dời đó móc tiếp một mũi móc đơn vào chân móc đó nó sẽ là chân đầu tiên ha chân thứ hai móc một mũi kép đơn thì mình sẽ được một cụm như thế này một mũi móc đơn sau đó là một mũi kép đơn thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình như thế này cho đến cuối vòng chân kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp sẽ là mũi kép đơn ta cứ móc xen kẽ ha tiếp tục là mũi móc đơn sau đó là mũi kép đơn móc đơn mũi kép đơn và móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng mình có cái họa tiết như thế này rồi thì kết thúc vòng móc này ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên của cái vòng móc này nè móc vào một mũi giờ để kết thúc vòng sau đó lên một xích kéo dài sợi len ra ha thì lúc này mũi móc của mình nó sẽ có cái độ cao thấp nè đây móc đơn và mũi kép đơn xen kẽ với nhau hàng tiếp theo mình sẽ thay màu ha cho phần thân áo của mình nó có điểm nhấn hơn để thay màu thì đưa một đoạn len ra phía sau nắm các cái sợi len màu xanh qua một bên thì ở cái đoạn len màu xanh này nè phía trước nó là chân mà mình móc mũi dời vào đó thì phía sau nó sẽ là chân của mũi dời ha ta sẽ đâm kim vào cái chân phía sau nó là chân của mũi dời nè sau đó kéo sợi len qua chân móc đưa hết cái đoạn len này qua một bên ha kéo len qua chân móc nè từ đây móc lên hai mũi xích thì lưu ý cho mình nè ở cái hàng móc phía dưới mũi đầu tiên mình móc mũi móc đơn thì ta lên một xích ở đây mình sẽ móc xen kẽ ha khi thay màu các bạn sẽ móc lên cho mình hai xích và đâm kim vào chân của mũi móc đơn ở cái hàng phía dưới mình sẽ móc một mũi kép đơn vào đó tức là mình sẽ móc chồng lên nhau chân của mũi móc đơn mình sẽ móc mũi kép đơn tiếp tục chân của mũi kép đơn thì mình sẽ móc mũi móc đơn ha là chân kế bên nè chân kế bên là cái mũi kép đơn thì chân móc của nó mình sẽ móc vào một mũi móc đơn tương tự xen kẽ ha tiếp tục là một mũi kép đơn sau đó là mũi móc đơn thì mình sẽ có cái họa tiết này các bạn móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng cứ đầu của cái chân ờ, mũi móc đơn thì mình móc mũi kép đơn còn đầu của mũi kép đơn thì mình sẽ móc mũi móc đơn ha và móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì kết thúc các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc và ta cũng móc một mũi dời vào đó móc lên một xích kéo dài sợi len ra và mình tiếp tục thay màu ha để không phải cắt len nhiều thì các bạn cứ đưa cho mình cái đoạn len phía dưới lên bên trên là được ta cũng đẩy cái đoạn len màu trắng này qua một bên nè và ở phía trước nó là chân mình móc mũi dời vào đó thì phía sau nó là chân của mũi dời các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở phía sau của cái chùm len này ha sau đó đẩy qua một bên nè và mình sẽ đưa cái phần màu xanh lên phía trên đây kéo cái nút này qua chân móc sau đó kéo cái chùm len màu trắng qua một bên tiếp tục móc lên một mũi móc xích thì để ý cho mình hàng phần trắng phía dưới nè mình móc mũi kép đơn nên hàng phía trên mình sẽ móc mũi móc đơn ha thì mũi móc đơn ta sẽ gây nên một xích sau đó sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn phía dưới móc vào một mũi móc đơn mình sẽ móc chồng lên nhau nè chân của mũi kép đơn thì ta sẽ móc mũi móc đơn sau đó tiếp tục chân của mũi móc đơn thì sẽ là mũi kép đơn bên trên ha móc tương tự như vậy cho mình cho đến cuối vòng sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa và các bạn có thể thay màu để cho phần thân áo của mình nó có điểm nhấn hơn ha cứ móc xen kẽ một hàng này một hàng kia hoặc là xen kẽ hai hàng cũng được tùy vào sở thích của mỗi người móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi ta đạt được cái chiều cao từ phần lai áo đến hàng mình thêm cuối cùng nó bằng từ phần hông cho đến phần dưới nách của bé là được ha sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều hàng móc thì phần thân áo của mình nó sẽ có cái họa tiết như thế này nè các cái mũi móc của mình nó sẽ lồi lõm với nhau ha ở đây mình có phối xen kẽ một hàng màu xanh hàng trắng hàng xanh hàng trắng sau đó là hai hàng xanh và hai hàng trắng xen kẽ thì các bạn có thể phối tùy thích ha các bạn cứ phối như vậy thì cái phần thân áo của mình nó sẽ được đều và đẹp hơn ở đây phần thân áo của mình có chiều dài tổng cộng từ phần vai xuống phần à, bo áo là 48cm nên từ cái phần lai áo bên dưới đến cái phần nách bên trên nè nó sẽ nằm trong tầm khoảng 2 phần 3 so với chiều cao của cái phần thân áo ha chiều dài từ vai cho đến lai áo là 48cm nè thì các bạn sẽ lấy số này chia cho 3 ta sẽ được là 16 ha 16 này các bạn tiếp tục nhân 2 lên cho mình là nó sẽ ra được chiều cao từ phần bo áo cho đến phần nách các bạn sẽ nhân 2 cho mình ta sẽ ra được là 32 ha thì 32 này sẽ là chiều cao từ phần lai cho đến phần thân bên trên tức là phần dưới nách ha ở đây mình sẽ được 32 cm cho cái phần thân từ lai cho đến nách ha tức là nó chiếm khoảng 2 phần 3 so với cái phần ờ, thân áo của mình toàn bộ thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi nách khi đã móc xong phần thân áo đến cái điểm kết thúc của hàng móc rồi thì các bạn sẽ để ý cho mình nè ở đây các bạn cắt len cho mình ha thì mặt trong là mặt trái của sản phẩm các cái hàng móc của mình nó sẽ bị chèn lên nhau như thế này thì mình sẽ chọn cái điểm này là một điểm bên thân hông ha gặp đôi lại cho mình thân của áo lại nè sau đó các bạn dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình một điểm từ bên nách qua thì chắc tầm khoảng 2 cho đến 3 cm là được ha sau đó các bạn sẽ lấy cho mình số đo chiều dài của cái phần vai áo cho cái size áo mà các bạn móc á thì cái chiều dài của vai mình có để ở phần mô tả luôn các bạn có thể xem ở bên dưới ha ở đây đối với size này cái bờ vai này nó sẽ nằm trong tầm khoảng 29 cm thì từ cái điểm mà mình đánh dấu ở phía bên này các bạn sẽ đo cho mình qua bên này là 29cm những size lớn hơn hoặc là size nhỏ hơn thì các bạn cứ đo tương tự cho mình như vậy ha tức là từ cái điểm mà mình đánh dấu qua tới cái điểm bên này sẽ là cái số đo phần vai ở đây mình có 29cm ta sẽ đưa cái đầu sợi dây qua đây nè đo qua phía bên này thì ta sẽ được 29cm sau đó dùng kim và đánh dấu cho mình đến cái kích thước mà mình vừa đo được ha là cái chân móc này hai cái điểm mà mình đánh dấu ở đây nó sẽ là kích thước phần thân trước ha các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được từ hai điểm mà mình đánh dấu ở đây thì ở đây khi đếm được cái số mũi móc của mình nó sẽ ra là 49 mũi móc cho cái phần thân trước thì mình sẽ có được 49 mũi cho phần thân trước rồi ha thì tiếp tục các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc còn lại tính từ cái mũi móc phía sau cái chân mà mình đánh dấu nè đếm từ đây qua đến chân móc ở phía trước của cái điểm mà mình đánh dấu bên này ha được bao nhiêu mũi cho cái phần này thì đối với size mà mình vừa đo được dư ra 91 mũi móc thì 91 mũi móc dư này các bạn sẽ tiến hành trừ cho mình số mũi móc ở phần thân sau thì thân sau nó sẽ bằng thân trước thân sau nó sẽ được 49 mũi ha thì ta trừ ra 49 mũi cho phần thân sau thì mình có 91 mũi dư nè trừ cho phần thân sau 49 mũi ta sẽ có được số dư còn lại là 42 mũi thì 42 mũi này sẽ áp dụng cho hai bên nách ha lưu ý cho mình phần thân trước và thân sau của áo nó sẽ có tổng số mũi móc bằng nhau thì số mũi móc mà mình đo được ở tương ứng với phần vai là 49 mũi nè nó sẽ là thân trước thì thân sau nó bằng với thân trước tức là nó sẽ bằng 49 mũi có được tổng số mũi móc của hai phần thân trước và thân sau rồi còn số dư còn lại là phần nách các bạn sẽ chia đôi cho mình tức số dư của phần nách ta có 42 mũi các bạn sẽ chia đôi ra thì mỗi bên nách mình sẽ dư ra 21 mũi móc đây số dư này chia đôi ra nè thì mình sẽ còn lại 21 mũi cho mỗi phần đây là số dư của phần nách ha thì công thức này có thể áp dụng tăng hoặc giảm size thì các bạn thể thay thế số là được nha phần nách đầu tiên cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây là chân móc thuộc cái phần thân trước rồi các bạn sẽ đếm cho mình từ phía sau nó lên bên trên là 21 mũi là cái số đo phần nách này nè đếm từ cái chân móc ở phía sau ha Khi đã đếm được 21 mũi rồi thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 22. Thì chân móc thứ 22 này là chân bắt đầu của phần thân sau. Đánh dấu cho mình một điểm ở đây. Sau đó tương tự cho phần nách còn lại, mình cũng đếm ngược lại ha. Và cũng đâm kim vào chân móc thứ 22, đánh dấu được điểm đầu tiên của cái phần thân sau Lúc này kích thước của phần thân sau mình nó sẽ có tổng số mũi móc bằng với kích thước của phần thân trước ha. Thì mình sẽ có được 4 điểm đánh dấu nè. Thân trước và thân sau nó sẽ có kích thước mũi móc bằng nhau. Và hai bên nách này nó cũng có kích thước số mũi móc bằng nhau ha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 đâm kim vào chân móc kéo nút vừa tạo qua chân móc để ý cho mình cái mũi móc phía dưới là mũi móc đơn thì cái xích đi lên sẽ là hai mũi xích và đâm kim vào chân của mũi móc đơn phía dưới móc vào một mũi kép đơn thì hai mũi xích này nó sẽ có chiều cao bằng với mũi kép đơn này ha sau đó móc tương tự như các cái hàng móc bên dưới chân móc của mũi kép đơn thì mình sẽ móc một mũi móc đơn còn chân của mũi móc đơn thì móc mũi kép đơn tiếp tục là mũi móc đơn sau đó là mũi kép đơn ha móc tương tự như vậy cho mình khi móc lưu ý giấu sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều và móc tương tự cho mình cho đến chân mà mình đánh dấu bên này cứ móc xen kẽ ha mũi kép đơn tiếp tục là mũi móc đơn sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì tháo kim đánh dấu cho mình ra chân móc cuối cùng này là chân của mũi móc đơn nên các bạn sẽ móc cho mình vào đó là mũi kép đơn ha móc lên một xích sau đó kéo dài sợi lên thì cái hàng móc này mình không tăng mũi cũng không giảm mũi ha từ đây các bạn sẽ móc tiếp cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa tức là mình sẽ móc đều và thay màu tương tự giống như cái phần thân dưới cứ chân của mũi móc đơn thì ta sẽ móc mũi kép đơn còn chân của mũi kép đơn thì móc mũi móc đơn móc cho đến khi ta đạt được 1 phần 3 còn lại của chiều dài thân áo là được ở đây mình cũng có một số lưu ý khi các bạn thay màu len nè để cho cái phần thân áo của mình nó không bị dư quá nhiều chỉ thừa á thì khi móc kết thúc mỗi hàng móc các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len ra ha để mình giữ cố định cái vị trí này sau đó thay màu và tiếp tục à, móc cái hàng móc tiếp theo cứ mỗi lần thay màu nè ta sẽ quay ngược cái hàng móc lại để móc chân móc cuối cùng của cái hàng bên trên nó là mũi gì ví dụ như ở đây mình làm mũi móc đơn nè thì cái hàng màu xanh các bạn sẽ móc lên cho mình một xích tương ứng ha sau đó mình sẽ kéo cái phần màu xanh này qua cái chân móc đầu tiên của cái hàng màu trắng mũi màu xanh móc lên hai mũi xích thì cái chân màu trắng phía dưới là chân mũi móc đơn nè thì bên trên các bạn sẽ lên hai xích và mình móc vào cái chân đó một mũi kép đơn sau đó tiếp tục móc xen kẽ ha một mũi móc đơn nè tiếp tục là một mũi kép đơn thì mình cứ quay ngược đầu móc và móc như vậy thì lúc này mình sẽ không phải cắt len và giấu lên nhiều ha phần thân áo của mình nó sẽ không có quá nhiều len thừa và họa tiết thân áo của mình khi quay ngược đầu móc và móc á, nó sẽ không có bị thay đổi đâu ha móc cho đến khi ta đạt được cái chiều cao này nó sắp xỉ gần bằng 1 phần 3 còn lại của thân áo ha sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc đều nhau không tăng cũng không giảm mũi thì cái phần thân sau của mình nó đã đạt được gần bằng 1 phần 3 so với chiều dài thân áo từ cái phần lai áo nè đi lên cái hàng mà mình thêm cuối cùng của cái phần thân sau còn 1 đến 2 cm nữa nó sẽ đạt được chiều cao tổng của phần thân áo thì mình sẽ hoàn tất được một phần thân sau ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc thân trước thì đối với phần thân trước các bạn sẽ móc lên cho mình tầm khoảng 1 cho đến 3 cm từ cái phần à, à, thân phía dưới đi lên tức là mình sẽ móc thêm tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc thì phần cổ áo nó sẽ cao hơn so với phần nách từ 1 cho đến 2 cm là được các bạn sẽ móc cho mình đều tương tự giống như phần thân sau ha tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc trước sau đó tổng số mũi móc của cái phần thân trước này được bao nhiêu mũi các bạn sẽ chia đôi cho mình ra và từ đây mình sẽ tiến hành móc cổ tim bên trên thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần cổ tim ở một bên trước khi các bạn đã chia đôi được cho mình tổng số mũi móc của cái phần thân trước này ra và ta có một cái điểm nằm chính giữa những bạn nào mà dư một mũi thì đánh dấu cho mình vào chân chính giữa này còn những bạn nào mà dư hai mũi thì mình sẽ đánh dấu vào luôn hai điểm ở đó ha cách thay màu thì cũng tương tự giống như phần thân sau ha tâm vào chân móc đầu tiên nè kéo len qua chân móc mũi đầu tiên của hàng móc này là mũi kép đơn nên ta sẽ gây nên hai xích và đâm kim vào chân đó móc một mũi kép đơn sau đó mình sẽ móc xen kẽ mũi móc đơn tiếp tục là mũi kép đơn mũi móc đơn tiếp tục kép đơn cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây sau khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở chính giữa thì các bạn để ý cho mình nè mình sẽ còn chừa ra hai chân móc sát với cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây thì các bạn để ý cho mình ở cái chân móc cuối cùng chân móc thứ ba tính từ cái mũi này qua nè thì mình móc mũi kép đơn cho nên hai chân móc kế tiếp mà mình chụm chân móc các bạn sẽ sử dụng mũi kép đơn cho mình để mình móc ha và cái cách chụm chân ở hai cái chân móc cuối cùng sẽ như sau ta lấy len đâm kim vào chân kế cuối kéo len qua chân móc sau đó kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế bên kéo len qua chân móc và kéo qua hai chân móc trên kim sau đó kéo len qua hết ba chân móc trên kim thì như vậy là hai mũi móc phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên như thế này từ đây móc lên một mũi xích thì mình sẽ tiếp tục thay màu ha các bạn cứ làm tương tự cho mình nè tức là mình sẽ móc đều ở phần nách không tăng mũi cũng không giảm mũi còn cái phần cổ tim mình sẽ chụm hai mũi thành một mũi tiếp tục thay màu tạo một nút ta cũng đâm kim từ phần nách qua ha móc lên một xích nè chân móc phía dưới là mũi kép đơn nên chân đầu tiên bên trên này là mũi móc đơn sau đó móc xen kẽ mũi kép đơn tiếp tục là mũi móc đơn móc xen kẽ cho đến cái phần cổ ha sau khi đã móc được đến cuối hàng móc ở cái phần cổ á, tính theo cái hướng nách đi qua tới cái phần cổ rồi thì cũng để ý cho mình chân cuối cùng của cái hàng bên trên là mũi gì thì mình sẽ chậm chân lại ở phía dưới này thành một chân ha và mình cũng sử dụng mũi kép đơn để chậm nè nó tương tự như mũi chậm của hàng bên dưới thì ta sẽ chậm hai chân cuối cùng này thành một chân ha lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc chân cuối cùng nè qua hai chân móc sau đó kéo qua ba chân móc trên kim thì mình cũng giảm được một mũi ở phần cổ tim rồi ha tiếp tục thay màu móc lên một xích đối với những bạn nào mà móc từ phần cổ đi qua thì thông thường ở phía dưới từ cái phần nách đi qua thì ta sẽ chụm lại hai chân cuối cùng ở cái phần cổ lại thành một chân còn tính từ cái phần cổ đi qua thì các bạn sẽ không móc vào chân đầu tiên mà mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai ha đây là cách giảm mũi từ cái phần cổ đi qua nè ta sẽ không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai thì chân thứ hai của mình nó nằm ở cái chân của mũi kép đơn nên ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn sau đó tiếp tục là mũi kép đơn thì mình cũng giảm được hai mũi phía dưới thành một mũi bên trên nè tức là mình sẽ bỏ qua cái chân đầu tiên ha tất cả các cái hàng móc các bạn đều giảm cho mình một mũi từ cái phần cổ đi qua ha còn phần nách thì mình sẽ không giảm mũi nữa thì cái việc mà mình giảm một mũi ở cái phần cổ nó sẽ giúp cho mình tạo được một cái góc để mình tạo cổ tim ha nó sẽ tạo một cái góc như thế này nghiêng 45 độ để mình tạo cổ tim nè thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc giảm mũi nữa ha sau khi đã móc được thêm nhiều hàng móc giảm mũi lúc này cái phần cổ của mình nó sẽ có một cái góc nghiêng như thế này lưu ý cho mình khi giảm cái phần cổ ở đây nè các bạn sẽ thêm cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa tức là mình sẽ giảm một mũi ở cái phần cổ đây sẽ là một nửa của phần thân trước thì ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi từ cái phần cổ này nè giảm đi lên cho đến khi cái hàng mà các bạn giảm cuối cùng á nó sẽ có cái độ rộng bằng một nửa so với nửa thân trước là được đây cái độ rộng này bằng một nửa của nửa thân trước nè và nó cũng là độ rộng của phần vai mình ha sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc không giảm mũi nữa cho đến khi ta đạt được cái độ cao lên đến cái phần à, vai của thân sau á móc thêm nhiều hàng móc không giảm mũi nè tức là mình sẽ có từ cái hàng móc mà mình giảm cuối cùng ở đây mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc đến cái phần vai sau đó từ đây tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc đều nhau nữa móc cho mình tầm khoảng 4 cm thì 4 cm đó khi các bạn gặp đôi lại đến cái phần vai phía sau nè thì ta sẽ có chừa ra được 2 cm ở đây thì 2 cm ở đây nó sẽ tương ứng với cái phần vai ở bên trên ha như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cánh của thân trước cái thân còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình móc thêm nhiều hàng móc giả mũi ở phần cổ tim nè sau đó móc các cái hàng móc đều nhau và các cái hàng móc đều nhau này nó sẽ bằng với tổng số hàng móc của cái phần vai còn lại sau đó mình sẽ tiến hành nối cái phần vai trước này với cái phần thân sau ta sẽ sử dụng kim khâu khi các bạn hoàn tất cái phần thân trước rồi thì cắt một đoạn len dài sau đó sử dụng kim khâu và mình tiến hành khâu với thân sau ở đây mình chưa ra tổng cộng là 13 mũi móc thì các bạn sẽ đếm ngược lại cho mình từ ngoài vào trong là 13 mũi thân sau nè đếm từ ngoài vào trong 13 mũi ha sau đó sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 13 của phần thân sau đồng thời đâm kim vào chân đầu tiên của phần thân trước hai chân móc song song và kéo lên tiếp tục đâm kim vào hai chân kế bên kéo lên tương tự cho hai chân kế tiếp khi kéo lên các bạn gút thật mạnh vào cho cái đường khâu của mình nó được giấu đi ha ta cứ khâu tương tự cho đến hết khi khâu được đến hết thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần vai và thân áo như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần cổ cũng như là tay áo để viền lại cái phần cổ thì các bạn sẽ bắt đầu mũi móc cho mình từ cái phần cổ của thân sau tức là cái đoạn nằm chính giữa ở đây nè đưa sợi len ra phía sau những cái sợi len thừa mà các bạn gặp á, thì các bạn cứ móc cho mình giấu vào trong mũi móc ha để khi mình không phải giấu len nhiều chọn một điểm nằm chính giữa của phần cổ nè đưa đoạn len ra phía sau đâm kim vào một chân móc bất kỳ kéo sợi len qua chân móc móc lên một xích sau đó di chuyển kim qua chân kế bên và móc một mũi móc đơn chân kế tiếp một mũi móc đơn cứ móc tương tự cho đến cái phần thân trước ở những cái sợi len thừa nè khi mình móc á các bạn giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc nè thì sợi len của mình nó sẽ được giấu như thế này ha đến cái phần góc mà mình nối từ phần thân sau đến phần thân trước thì ở cái phần thân trước tạo cổ tim nè ở đây mình có hàng móc kép đơn và hàng móc mũi đơn thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mà ta móc cái mũi kép đơn á tức là ta sẽ thấy cái chân móc ở đâu thì mình sẽ móc vào đó ha chứ các bạn sẽ không móc vào cái thân chân móc mà mình sẽ móc vào chân móc đây là chân đầu tiên nè móc vào một mũi móc đơn tiếp tục chân kế bên ta sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc thì mình sẽ có một cụm viền ha chân kế tiếp một mũi móc đơn thì chân kế bên sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc đây mình sẽ có các cái cụm viền như thế này do cái hàng móc của mình nó được nối từ mũi móc đơn và mũi kép đơn nên cái độ cao của nó sẽ tương ứng với ba mũi móc đơn viền thì ta sẽ móc cái cụm này ha móc tương tự cho mình cho đến cái phần cổ tim một mũi móc đơn vào chân kế bên sau đó tiếp tục là hai mũi móc đơn cùng chân móc vào chân kế tiếp tiếp tục nè một mũi móc đơn vào chân kế bên sau đó là hai mũi móc đơn vào chân kế tiếp viền tương tự cho mình cho đến cái góc của cổ tim ở bên dưới ha đến đây nè sau khi đã viền được đến góc của cổ tim rồi thì ở phần cổ tim này các bạn sẽ móc cho mình ta sẽ bỏ qua hai cái chân móc mà mình móc ở cái phần ờ, thân trước nè tức là hai cái chân móc ghế bên nè mình sẽ móc vào cái chân nằm chính giữa một mũi móc đơn ha tiếp tục di chuyển qua các cái chân móc của cái cạnh còn lại và cũng móc cái cụm tương tự thì mình sẽ viền lại được cái phần cổ ha những bạn nào mà ở đây mình có hai mũi nè thì các bạn sẽ móc luôn vào hai chân móc đó còn ở đây mình lẻ cho nên mình sẽ móc một mũi thôi ha ta sẽ viền tương tự cho đến hết một mũi móc đơn rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi đơn cùng chân móc tiếp tục một mũi móc đơn vào chân kế bên chân kế tiếp hai mũi móc đơn một mũi móc đơn nè tiếp tục hai mũi đơn cùng chân móc khi đã viền được đến cuối thì đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên hai xích thì ở đây mình có viền cái phần tay áo trước nè thì phần tay áo của mình để có cái độ rộng như thế này thì tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng viền mũi kép đơn ta sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời móc vào một mũi kép đơn nè sau đó tương tự cho các chân còn lại cũng vậy mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở cái góc nối thân trước và thân sau thì mình cũng móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc viền tương tự cho mình cho đến cái phần cổ tim bên dưới đến đây ha khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái phần cổ tim ở dưới thì cái phần cổ tim đó chân của mũi móc đơn lẻ ở đây nè và hai cái chân móc ở hai bên của nó ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha thì cách chụm ba mũi này như sau ta lấy len lên kim và đâm kim vào chân kế bên nè kéo len và kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân làm chính giữa kéo len kéo qua hai chân trên kim và tiếp tục lấy len lần thứ ba đâm kim vào chân bên kia ha kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo hết qua bốn chân trên kim như vậy là ba chân phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên nè các chân móc còn lại thì làm tương tự mỗi chân làm một mũi kép đơn lúc này phần cổ tim của mình nó sẽ có cái hình dáng như thế này các bạn viên tương tự đến hết khi kết thúc cái vòng viên thứ hai các cái mũi kép đơn rồi thì đây là cái phần cổ của mình này nó sẽ có cái hình dáng như thế này nó sẽ tạo ra một cái góc nhọn nè ở đây khi các bạn đã chia cái phần cổ như thế này rồi thì nó cũng đã có đủ cái độ rộng để mình có thể luồn qua đầu rồi ha ta không cần phải tạo cài nút hay thêm gì nữa hàng móc cuối cùng của phần viền để cho cái phần viền của áo nó được đẹp hơn thì ở bên phần cánh tay nè mình có tạo các cái đường mặt cho các cái mũi kép đơn của mình lồi và lõm cho nó có điểm nhấn hơn ha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách cái viền này ở cái phần cổ tim luôn ha kết thúc hàng móc cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời để kết thúc vòng sau đó móc lên một xích hàng móc viên thứ ba và cũng là hàng cuối cùng thì các bạn sẽ sử dụng mũi móc đơn để móc và ở đây mũi móc đơn của mình không móc vào chân móc mà mình sẽ móc vào thân chân móc ở phía dưới ha các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân chân móc đầu tiên ở phía dưới ta sẽ đưa thân chân móc lên kim và móc vào đây một mũi móc đơn mũi móc thứ hai các bạn sẽ đâm kim cho mình vào thân chân móc kế bên lưu ý lúc này mình sẽ đẩy cho cái thân chân móc này xuống dưới kim đây đẩy xuống dưới kim và móc vào một mũi móc đơn và ta sẽ móc xen kẽ ha mũi kế tiếp mình sẽ đâm kim vào thân chân móc này móc một mũi móc đơn nè tiếp tục mũi kế tiếp nữa sẽ đẩy thân chân móc xuống phía dưới móc vào mũi móc đơn đưa thân chân móc lên kim nè móc một mũi móc đơn tiếp tục đẩy chân móc phía dưới móc vào mũi móc đơn như vậy là đường viền của mình nó sẽ lồi và lõm như thế này ha tạo điểm nhấn cho phần viền của mình viền tương tự cho mình cho đến hết và phần cổ tim cũng làm tương tự sau khi đã viền lại được phần cổ áo thì mình sẽ tạo ra được cái họa tiết đường gân nổi lên và lõm xuống cho phần cổ áo tay áo thì các bạn cũng viền tương tự ha đối với góc mà ta nối thân trước với thân dưới thì các bạn sẽ chụm lại cho mình 3 hoặc là 4 mũi thành một chân nó sẽ tương tự giống như cái góc của cổ tim tương tự như góc này nè và mình sẽ viền ba hàng móc tương tự như phần cổ luôn ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo ghi lê như thế này các bạn có thể tăng hoặc giảm size và làm theo số đo ở phần mô tả ha và cũng có thể thay màu cho thân áo của mình được đẹp hơn chúc các bạn thành công